Hello, Phạm Duyên xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn thật đặc sắc. Xin mời các bạn cùng theo dõi video ạ. À. Vâng, các bạn nhìn thấy mây tôn không các bạn? Thì ở miền Trung à, mưa bão à, thường hay xảy ra các bạn. Gió vào rất là mạnh. Nếu chúng ta không có những biện pháp mà bảo vệ mây tôn á, thì à, gió nó qua nó lùa nó sẽ dở hấp bay mây tôn và các bạn nhé video hôm nay phạm vinh có cách này để chia sẻ các bạn nè đây là cái mây tôn nhà phạm vinh này các bạn thì vừa rồi có cơn bão à, nó vào á thì phạm vinh à, bảo vệ cái mây tôn nhà mình bằng cách này các bạn thường thì à, phạm vinh thấy người ta dùng cát á bao cát chuyển lên mây tôn hoặc là người ta giao bịch bóng ấy các bạn người ta sẽ bơm nước vào và nước nó nặng nó sẽ đè mẹ tôn để cho gió nó khỏi hấp bay mẹ tôn nha các bạn nhưng đối với phạm vinh thì phạm vinh dùng cách này nhà mình thì có ờ, gạch sẵn gạch á mình sẽ mang lên trên đó các bạn mình mang lên sau đó mình sẽ đặt đặt theo cái khóe xà gồ nha các bạn tức là trên mày tôn các bạn này có cái sài gòn nằm ngang bắn hít để giữ nè các bạn các bạn thấy không thì chúng ta hãy à, có bao nhiêu gạch đấy các bạn cứ mang lên trên mái tôn này các bạn các bạn đặt đặt lên cây sài gòn này các bạn các bạn thấy không đó thì đây là phạm vinh à, đặt à, chỉ một cây sài gòn phía dưới thôi nha các bạn các bạn muốn kỹ hơn thì các bạn cứ mỗi cây sài gòn như cái này này các bạn đặt hai viên gạch kéo dài như thế này các bạn lúc này nó sẽ giữ mây tôn và chúng ta sẽ nặng hơn đầm hơn gió nó sẽ khó lùa vào để mà hất bay mây tôn khi mà bão lũ nha các bạn đó đây là cách phạm Vinh à, chống bão để bảo vệ mái tôn nhà mình à, nó không bị bay trong mùa bão đó các bạn nếu các bạn à, thấy cách này hay các bạn có thể áp dụng vào thực tế để bảo vệ mai tôn nha bạn nha cách này thì nó có ưu điểm ấy là chúng ta cứ đỡ dương gạch à, lên trên trên mái nha các bạn chúng ta không cần phải à, rinh lên rinh xuống chứ cho mệt các bạn cứ rinh gạch và đặt cố định trên mái tôn như thế này mùa nắng mùa mưa gì cũng được hết nha vâng vừa rồi à, thì phạm Vinh có chia sẻ một cái mẹo hay nhỏ nhỏ để bảo vệ mái tôn nhà bạn trong mùa mưa bão nhé hy vọng video này các bạn sẽ thích nó